ra là nếu mà anh em không biết thì cũng đã rất là lâu rồi và mình không có quay những cái video gọi là solo cho mọi người coi đúng không nào và các bạn đã bình luận ở bên dưới rất là nhiều luôn đó chứ là anh ơi anh hãy solo với những thành viên của Real Team đi bla bla bla bla rất là nhiều luôn ấy nhưng mà mình vẫn chưa có cơ hội để solo với mọi người bởi vì là hôm bữa giờ á là Hero Team đang rất là bận các bạn à cho nên là ngày hôm nay mình có thể gọi là có thời gian rảnh để rủ phòng cận vô solo uh, Free Fire tự chiến nhưng mà trước khi á, mà solo Free Fire á, thì bây giờ á, mình hiện tại các bạn có thể thấy là là mình đang có 12.000 kim cương Và 12.000 kim cương này mình vừa mới rút từ ở trong uh, uh, shop Hero Team FF.vn cho nên nếu mà bạn nào muốn quay kim cương giá rẻ thì có thể lên trang web này để có thể gọi là quay kim cương giá rẻ và cực chất luôn nha mọi người ơi. Thì nếu mà bạn nào mà không biết á là hôm bữa Free Fire vừa mới ra một cái sự kiện mà phải gọi là khá là hay luôn đó chính là sự kiện về cái uh, cái đôi dép này anh em. Đó. Nếu mà bạn nào mà hồi xưa có hay chơi kiểu sinh tồn á, kiểu như là chơi uh, uh, đấu bo thì các bạn sẽ biết á là trong cái chế độ đó chúng ta sẽ có một cái cây gọi là cây phi đao và hôm nay Free Fire vừa mới cập nhật đó chính là cái cây dép Lào anh em à đấy cái cái cái quả dép Lào này thì tôi chưa review được cho anh em coi coi là nó sẽ phóng như thế nào nhưng mà có lẽ là tôi sẽ review cho anh em xem vào một cái ờ, video tiếp theo đó nha nhưng mà video ngày hôm nay thì tôi sẽ trước khi mình vô solo á thì bây giờ tôi sẽ gọi là quay vòng quay may mắn nha các bạn hôm bữa giờ Free Fire á đang có cái sự kiện ờ, đâu rồi ta vòng quay đấy đây rồi có cái sự kiện này nè các bạn ơi và mình đang thiếu hình như đây mình để mình coi coi ở đây chúng ta sẽ cần có ba cái mũ ninja ra và sau đó cần 7 cục đá chế tác và bây giờ mình chỉ đang thiếu ba cục thôi thì bây giờ mình sẽ cùng nhau quay thử coi là mình có ra được cái bộ đồ này không nha Bộ đồ hỏa ngục này của chúng ta là chỉ cần ờ, một cái ờ, đá chế tác nữa là đủ rồi Nhưng mà thường thì mình sẽ quay luôn cái gì gọi là nó VIP nhất các bạn nha Đấy, bây giờ tôi sẽ quay 5 lượt luôn nè anh em Đấy, quay 5 lượt cho anh em coi luôn Trứng, trứng, trứng, trứng, trứng Ôi, không trúng cái nào luôn mọi người Lại nha ok được một cái nè mọi người mình được một cái này là bây giờ mình đã có thể gọi là đổi được cái bộ này này nhưng mà bây giờ mình sẽ thử quay hết uh, rồi sau đó là mình đổi sau nha ok quay hết luôn Đấy. Mỗi lần mà mình nói chuyện với mấy bạn luôn đó là FIFA ra sự kiện gì là mình xót xa tiền của mình tới đó luôn á mọi người. Bởi vì á là anh em biết mà, trời đất ơi mười mấy ngàn kim cương đâu phải là ít đâu cho nên là quay rất là thốn luôn. Nhưng mà hỏi em sao? À man. Sao không ra được cái nào vậy mọi người? Đây rồi, đây rồi Mở tiếp nha anh em ơi Ok ok, trúng đi nào, trúng đi nào Ôi, không trúng rồi các bạn ơi Ờ, à, tôi spam luôn các bạn ơi mình không biết á là nếu mà bây giờ mình quay như thế này nè đó đó các bạn mình quay mình canh như thế này thì không biết là cái tỷ lệ trúng của nó có cao hơn không nha mọi người ok một cục đá chế tác nữa oh ờ, man không ra các bạn ơi rất là khó ra luôn nha mình đang muốn quay hai bộ một là bộ tím này và bộ màu đỏ tại vì cái bộ màu đỏ thì tất nhiên là chúng ta không thể nào bỏ lỡ được rồi ok đây rồi đây rồi ok các bạn ơi đầu tiên thì mình sẽ gọi là trao đổi cái gói ninja bóng đêm này trước nha Da da da da. Ok các bạn ơi, gói ninja bóng đêm Và bây giờ mình cần thêm bốn cục đá chế tác nữa Thì mình mới có thể gọi là đủ để mình quay cái bộ hỏa ngục được anh em ơi Nhưng mà cái bộ hỏa ngục á, thì tôi thấy nó có vẻ hơi... Thôi không sao, bây giờ còn 8.000 kim cương còn 8.000 kim cương thì vẫn còn hay chơi được Ok chơi tới luôn nha mọi người bốn cục đá chế tác nữa thôi Ai, cái mũ oh, ok, có một cục bên này ba cục nữa ba cục nữa, cố lên nào Ôi các bạn nhìn nè Mỗi lần á, mà anh em làm một quay sự kiện á, nó sót tiền chúng tôi thì anh em đừng quên để lại bình luận ở dưới nha Ồ, được cái mũ này Ok, cố gắng lên nào Ủa sao được cái mũ vậy ta Trời ơi tới lúc mà tôi cần cục đá thì nó không ra cục đá bạn à Đây đây cục đá đấy rồi thêm hai cục nữa hai cục nữa hai cục nữa hai cục nữa Không ra là không ra còn 4.000 kim cương thôi Ui nó ra mũ nhiều quá anh em ơi Lại là mũ À ok ok Bây giờ mình chỉ cần một cục nữa thôi các bạn ơi Mình chỉ cần một cục đá chế tán nữa thôi spam luôn yes ok đủ rồi đủ rồi đủ rồi đủ rồi đấy ok mọi người ơi đây rồi bây giờ á mình sẽ đổi thêm cái bộ đồ ô oh, ở đây mình thấy có bộ đồ hàm băng này nhưng mà bộ đồ hàm băng này theo tôi đánh giá thì nó cũng không có được xuất sắc quá tại vì là cái bộ màu đỏ này á là nó có trùng màu với mình nên là mình quay nó rồi các bạn à đấy anh em thấy không Wow, như xem thực sự luôn ấy Đấy, bây giờ tủ đồ của mình lại có nâng cấp thêm một số bộ đồ mới rồi các bạn ơi Rất là VIP Pro luôn nha Và bây giờ để mình coi coi là ở trong uh, uh, shop của mình À đâu, từ từ để tôi vô sưu tầm tôi đổi một số thứ như kiểu ba lô coi Đổi cái gì đó nhìn cho nó ok tí mình nghĩ là mình sẽ đổi cái này đi ha Ồ cái cánh này lạ này Đấy đổi cái này đi Đấy còn 2.000 kim cương thì mình sẽ để dành nha Ok bây giờ không liên thuyên nữa Vô solo với phong cận thế nào Let's go Ok và hello Xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới của mình nè Và lại là mình phong cận TV Đẹp cho những hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Free Fire đây anh em ơi Và hôm nay nữa bạn ơi mình đã mời ở trong đây một nhân vật rất là đặc biệt Đó chính là Cao À, ba hai một vô đó chính là Cujon TV mọi người ạ à. à thật ra là Kairon đó nhưng mà mình thích đọc là Cujon nghe cho dễ thương mày hiểu không và hôm nay là mình với Kairon sẽ solo với nhau nhé bạn nha solo tự chiến nè có nhiều bạn kêu là anh Phong ơi sao không mời Kairon này Siro mới tới dịch vô chơi chung đi đó cho nên là hôm nay thì mình mời vô chơi chung cho bạn xem nè đúng mấy bạn chưa ok ok à, chết rồi tôi không lấy bông keo được cây rồi à thật ra là trong cái này là bơm keo không có giới hạn đâu nha bạn à vậy hả ôi cái vậy vậy à, <laughs> tính ra tôi bấm nha ủa cái gì ta sao tự nhiên tôi tôi mở khiên ra sống đầu là, là, là kỳ ủa tính ra tôi bấm bơm keo mà sao này mở khiên ta rồi mày xong game của tôi bị lỗi xong luôn game bị lỗi luôn rồi rồi xong rồi game mình bị lỗi các bạn ơi mình không lấy bơm keo được bạn đợi mình tí mình cài lại nha rồi ok bạn ơi mình đã lấy được bơm keo nha bây giờ chúng ta tiếp tục nào anh em ơi thì à, cái màn này thì một cái màn mà mình khá là ghét rồi tại vì mình ghét con map này cực kỳ luôn á không biết cây đâu ta ơi ừ, mình thấy cũng hay đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây nguyên du ngày ngất làm làng nghiệp tim ơi ui đau quá đây đâu <laughs> sống vô dập dìu đấy mình mới vừa thấy cây đó bạn ơi biết sao mình thường là mình chơi à, gì men là chơi chọi bơm chứ làm gì men mình là mình mình Đúng chơi rồi. solo là mình có thể hít múa bơm keo hiểu không nhưng mà trong đây không có bơm keo giới hạn à, trong đây làm gì có bơm keo giới hạn để cho bạn mua ờ, hỏi không trời ơi bạn ơi uhm, tại vì là mình mới cài lại game á cho nên là game mình nó cứ bị lỗi lỗi cái nào bạn khó chịu cái... dễ sợ uầy hết sọt luôn ơi tính ra là tôi ờ, pha là tôi không hề kéo hết sọt luôn cài game tôi tự kéo á ừ do là máy tính của mình hiện tại bây giờ đang bị lỗi bạn ơi cho nên là cái pha hồi nãy rõ ràng là mình không hề kéo hết sọt luôn bạn nhưng mà nó tự kéo cho mình luôn ui rồi mình thua hai hai hai hai hai ván rồi trời ơi rồi vậy là tan rồi cay ơi chơi Ôi, vậy là không được rồi sao Ở, mấy bạn các bạn coi nè skin của mình hơi bị màu mè luôn nha nhìn đằng sau lưng nó có một cái phi tiêu xem tròn tròn nhìn khá là hấp dẫn khá là xịn sò con bọc cười đấy ok bạn coi nè dáng này mình gửi đó bạn coi nè À, ok ok rồi để xem coi uh, Kayon uh, có gỡ được không nha các bạn nha chưa gì mình thấy là mình may mắn ăn được rồi là hai không rồi các bạn ok mà trong đây là chỉ có bốn trận thôi nha cay à có bốn trận à? à được được được ủa phong rồi ta ủa phong đâu nhờ cái đâu nhỉ phong lên đang đứng ngoài mid nè Ủa? ôi ôi ôi ôi ôi à. căng ba ôi trời ô oh, bên lại là bom ôi oh, gì bom gì bom tính ra là trong đây mình mới cài lại game cho nên là game mình bắn nhắm khó các bạn ơi rồi xong yeah gỡ gỡ gỡ gỡ các bạn ơi trời ơi chơi hết tôi rồi mấy ông ơi game tôi nó bị lỗi giờ tôi tôi đặt bơm keo cũng cũng cũng khó mà giờ tôi bắn cũng khó luôn mấy ông ơi giờ sao trời Thôi ờ, không sao okay. ông ơi không sao đâu phong ơi mình phong phong vẫn đang hơn mình một trận mà đúng không ờ, không sao ok cứ uh, tự tin uh, khoe cá tính lên các bạn ạ à. đấy hãy uh, tự tin lên đừng <laughs> đừng gì một một chút uh, gọi là thua cuộc mà chúng ta đã gọi là mất niềm tin vào cuộc sống bạn hiểu không ok rồi đây okay, nãy mình chơi sấy đúng không bây giờ mình sẽ chơi shotgun nè hôm bữa chứ mình đang luyện shotgun hơi bị nhiều luôn giờ bạn coi mình hát shot nè vậy luôn hả cài Kairon đòn hit shot uh, shotgun À thấy à, không? Ôi đau nè, quá. Nhảy nè. Nhảy nè, đâu? nhảy nè, mặc dù là game tôi, mặc dù là game tôi đang bị lỗi nhưng mà tôi vẫn bắn được cái cây đâu đâu thực sự luôn á bạn ơi, đau quá à Lần nhìn cài thoáng qua Ôi trời ơi, game mình nó không kéo tâm được cái gì hết bạn ơi, game bị lỗi Oh no, mình sẽ đặt tên cho video này là Phong Cận chơi game bị lỗi Chết rồi, chết rồi Ôi Đậu Khiên đồ à, khiên à Chết rồi, chết rồi, chết rồi Giờ mình đặt bơm keo mình cũng không lấy bơm keo được các bạn ơi ê mình nhảy qua bông keo đúng không mình nhảy qua bông keo mình bắn luôn tính ra là tính ra là tôi tôi gọi sao tôi tôi đặt bơm keo xong mà tôi không lấy được súng ra luôn ba kỳ chơi game gì kỳ chơi chết tôi chơi game bị bị đang bị lỗi game mấy bạn ơi không biết là tôi có bắn được trận này không đây ờ, trời ơi là trời đau đớn quá mấy ông ơi ok Chưa ok bằng nhau rồi kìa tỷ số cân bằng rồi tỷ số cân bằng rồi <laughs> Chưa thế bằng nhau à Thấy không có hứng chơi đó nha Thôi không sao Trình Rồi. không cao mà Không sao yên tâm Trình cái gì mà Trình Mình cũng mắng dở ẹt có hơn ai đâu mà Ok Đâu rồi cái đâu rồi Đây mình đang uh, ra ngoài đây Là nhìn phong thoáng qua Hai đừng chơi máy Hình như mình mới thấy bóng này đó mình nghe tiếng ai đó mà lúc thấy không thấy ai ta mình nghe tiếng bước chân à ôi ui trời ơi trời ơi may quá may quá ây da ôi ôi trời ơi bạn ơi tính ra là tính ra pha đó mình chỉ nhấp nhấp nhấp nhấp nhẹ cái thôi để để cho cay gọi là bị rỉa máu thôi ai về đâu hai viên vào đầu các bạn ạ à. trời ơi trời ôi hết sọt luôn ghê tính ra là game uh, game bị giật giật xíu vậy mà nó cũng tiện hết ha có nhiều pha ảo vậy sợ ê nãy giờ mình thấy là không mình như hai pha hết sọt luôn sao á chắc kiểu này là phải lỗi game hơi nhiều á ờ tôi không biết sao nữa cay nhưng mà bạn mấy bạn biết cái game mình hiện tại bị gì không thứ nhất là con chuột của nó xoay qua xoay lại rất là khó mình không hiểu về gì luôn thứ hai nữa là con nhân vật của mình di chuyển nó cũng bị rất là ngu luôn bạn ơi Bây giờ chẳng hạn giờ mình tiến lên phía trước đi đó là phải gọi là tầm 5 giây sau nó mới tiến lên phía trước khó chịu ở chỗ đó đó giờ kéo kéo kéo hết sọt lên trên đầu cũng khó nữa bạn ạ à. ok á bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nữa đây oh man hình như tôi nghe tiếng bước chân biết ngay mà gồ <laughs> ơi gồ gồ đây gồ à gồ biết mình có khiên Ronaldo cho nên gồ không ra đúng không gồ đúng rồi gồ sao mình lại ra vậy gồ ôi trời ơi hả mẹ không mẹ không con chuột của mình nó bị lỗi nó đưa lên trời bạn ơi khó chịu vậy no no mình phải cân bằng tỷ số lại Ý. căng quá căng quá căng quá ủa đâu rồi ta hồi hộp yeah. ok bạn ơi đấy bạn thấy không phong cận không hề không hề yếu thế trong lúc game bị lỗi bạn ạ à. nhưng mà phong vẫn ờ, không hề yếu thế nha ui pha cuối ảo ấy rồi <laughs> hồi hộp thật sự luôn pha cuối rất hồi hộp luôn ok bạn ơi thì anh em thấy pha solo của mình với Kairon vừa là <laughs> à, ba hai một vô ok bạn ơi thì anh em thấy pha solo vừa rồi của mình với Kairon như thế nào bạn nhớ bình luận cho mình biết nha chứ thật sự mình thấy rất là hài luôn bởi vì là game mình đang bị lỗi mà vô bắn vô bắn mà tự nhiên mình không hề có ý gọi là muốn headshot mà nó tự kéo headshot cho mình luôn bạn mình không hiểu sao luôn nó ảo ở đâu thôi đôi khi lỗi gì cũng hay phải. <laughs> ok và nếu như anh em muốn có thêm một video nào mà cái đó